Vậy sao là các bác à, nào dưới xuôi à, Hà Nội vùng à, ờ, xuôi là nhờ chị em phụ nữ đi chở vật liệu như này là ấy. alo chị em phụ nữ hơ mông ở trên này nhá chở rất khỏe luôn hơn cả đàn ông luôn đấy đùa Xe này là xe cuối cùng em rồi đúng không? Dạ vâng. Hết rồi. Ừ. Giờ là cũng muộn đấy. Và sương bắt đầu xuống nhiều, mưa nó cứ sợ tối nay. Mình đồng bào không mong mình qua lấy hai ba vợ không? Vâng. Có đâu nhỉ? Ừ. Xin chào quý vị và tất cả mọi người Chào mừng quý vị tất cả mọi người lại tiếp tục quay trở lại kênh youtube Sa Trường Giang của mình à, Hôm nay thì Giang lại tiếp tục truyền tải tới uh, quý vị cũng như mọi người con đường Giang đang làm ấy Hôm nay thì uh, nắng rồi và xe cũng đã chở cho mình cát sỏi lên được rồi Hiện này bà con đã tiếp tục làm Có lẽ thì uh, cái con đường này mình làm nếu mà nhanh ấy Có cát sỏi khoảng 2 ngày nữa là xong Giai đoạn uh, 1 rồi còn giai đoạn 2 sau này mà có các nhà hảo tâm ngoài ủng hộ thì mình lại tiếp tục làm bà con thì à, đang à, đảo xì dưới này hôm video trước giang chia sẻ là bà con à, hoán lại là do cắt sỏi ấy. đoạn này dốc này nữa là là làm xong ui, đấy, đi bộ rất là trơn luôn mọi người chứ <laughs> yeah. không phải à chắc là cái đến à, số ở dưới này phải nấu ở dưới này quá ừ. à trên đó là ăn trơn hết thôi nhiều nhỉ ờ. trên nhà anh, anh anh à, gì này ăn thôi mua thức ăn đấy rồi là hôm nay chủ tịch xã gửi cho ít em mua cá khô vào đấy cho bà, mọi người mà khả năng mình lên đây ăn tập trung cho nó vui trên nó là xa tí em thì cũng thích ăn ở trên đường dọc đường này luôn à, với rồi, mọi người cho nó vui đấy. Tại vì nó lại nó đúng chất không khí. gần đường đấy. Đấy. Hay là em mang cơm đây ăn cùng mọi người dưới này nhỉ? Ăn với mọi người một nhóm này. Nó kiểu hơi buồn. À, sáng nay là bắt đầu là đổ từ kia đúng không? À. Nói chung là thời gian này bà con đi làm thảo quả ấy. Tranh thủ uh, à, cho nghỉ đi làm thảo quả làm xong thông báo để tiếp tục đi làm mình chưa ấy kịp yes. trước là bà con là làm đến đây à, bây giờ là bà con nối từ đây Đó cũng hơn 15 à, hai gần 20 mét rồi xong gần đến cái chân dốc rồi đấy. cố gắng là chiều nay bà con đổ những chỗ đổ dốc kia thì là sẽ tốt còn một đoạn nữa mình lên trên đấy thì rất là nhanh Để ừ, đổ rất là dày luôn mọi người nhé đấy hầu như toàn 12 cm không mỏng một chút nào cái này nếu mà bình thường xe ô tô mà hai tấn rưỡi mình vẫn đi thoải mái không không vấn đề gì đa số là con đường này bà con bảo chạy xe máy rồi bà con định bảo là mình đổ mỏng thôi nhưng mà bảo đổ mỏng nó không bền đấy nó không được lâu nếu mình làm một con đường này thì mình sẽ đi được 10 năm đấy nói chung là theo đang nghĩ thì cái gì nó cũng không thể là tồn tại mãi mãi được cả nó cũng phải có thời gian thì nó cũng sẽ thành trụ hoại rồi nó sẽ diệt mà người mình cũng vậy thôi chẳng hạn là được bao nhiêu năm là do cái ờ, chất lượng xi măng này à, độ dày bền đấy mà theo như bà con làm kinh nghiệm nhiều thì mình cũng không, không nhắc nhiều bà con ở nơi khác bà con rất là tự giác đa số là chị em phụ nữ đi đảo đàn ông là chở xi măng phụ nữ đảo rồi là lắp ghép rồi tự cho giãn cách trước mà giang đã nói một lần rồi cũng không nói nhiều ngăn cách chống nứt bê tông sau này nứt đoạn nào thì bà con sẽ tự sửa làm đấy Đấy, cả chị em phụ nữ cũng lai được luôn đấy. Hồ lai được luôn Chứng tỏ chị em phụ nữ mình cũng như đàn ông nhỉ Lai được cả à, cát sỏi xuống đây nhá Đi uh, xe win này Giỏi đó đây, Đàn ông khả năng còn thua xa đấy em Thua chị em phụ nữ đồng bào hâm mông trên này luôn Giang thua nó không thể đi được luôn Đi xe không nó ngã rồi Nói gì Chị em phụ nữ đây Chị đi xe còn lai hai bao cát sỏi Mà nhiều người con trai hâm mông thua đấy tay lái ờ, không quen yếu non đấy à đấy non đấy là là đi ngang này nhiêu tuổi rồi? Mấy mấy? Bố 15 chưa lấy chồng mà có hai đứa con rồi. À phép đấy gì? Ô, cứ tưởng là thật. À đây à? Nhưng mà con đi học không hay là nghỉ học rồi? Nghỉ rồi. À. Nhưng mà cố gắng đi học chứ học lấy cái chữ gì. Trời ơi. Kể là các chị bảo 15 tuổi có hai đứa con lấy chồng nên đến thì dưới kia người ta gọi là chửa hoang này chết À các chị gái bên kia nó đổi mũ xanh đúng Chưa có người yêu à? Thế là có rồi chứ 15 mà Em không dám nói đâu đúng không? Xem anh bản đây này các anh ờ, đây này mà chưa có người yêu ấy Bảo nó có thích tao không, có thích mình không Có thích em không, cưới luôn mai mang châu bò sang bố mẹ sang hỏi Thế thôi Cho, Không, cho không được đâu Công bố mẹ nuôi nhá, 15 năm vất vả này Đấy Nhé này bố mẹ lại cho không không được Ít ra phải có hai con bò Đấy Bảo anh ấy chuẩn bị hai con bò đi phải mang sang cho bố em Sao không? Cái tiền um, ăn hỏi ấy Tiền ăn hỏi chỉ có uh, 9 triệu với uh, ờ, 7 triệu, 8 triệu hay đâu à, triệu, Tùy theo người đấy mà À tùy theo người ờ, đấy Tùy theo người thì lấy nhiều thì lấy, lấy ít thì lấy à. có người thì lấy ờ, hai mươi triệu cũng có à, à? có thế là có người thì tám chín triệu cũng có ừ. còn những ngày cưới mà như là mình mổ cho mổ bò là nhà con trai có ủng hộ thêm hay là có chứ có ủng hộ à, có ủng hộ thêm à đây à ví dụ như là à, thằng trai thì nhớ phải ủng hộ tầm khoảng 40 cân 40 ừ. cân thịt nữa ừ. thôi tùy theo nhà có điều kiện đúng không? Bây giờ dù ví dụ nhà nhà em kia ấy, nghèo quá trâu ờ. bò không có gì không có mà bốn năm anh em trai thì có lấy được vừa không? Có con gái nào lấy không? Lấy được ừ, liệu nhà con gái có chịu không ấy không có không phải chịu chứ ừ. có làm gì không được không phải ừ. chịu những người chịu một tí một nửa thì ví dụ nhà em kia mà nghèo quá bảo nghèo quá không lấy được vợ con gái mong là không lấy thì chết giờ thì cả đời em ấy lại không lấy được vợ ấy. nói chung là mọi người cũng đừng lấy đắt quá cái này thì cũng tùy theo nhà có điều kiện thì không sao thì thường là trước mà mà mình làm ở Hà Giang ấy có bà con nói là gia đình mà không có trâu có bò nên là người ta không tổ chức đám cưới được lúc đó không có tiền lấy vợ nên là nhà gái không gả con, con gái cho nên là mình à, con trai mà cứ 15 16 là nhà phải nuôi hai con bò gì đó sau này có tiền lấy lấy vợ không có trâu có bò ấy là không, không lấy vợ cũng như người đồng bào kinh hay người bào dưới xuôi ai cũng thế thôi nói chung là, là nghĩ là cũng phải có còn cái của hồi môn thì à, bên nhà gái là có thì gửi cho hai vợ chồng trẻ còn ở trên đồng bào hơ mông thì chắc là mọi người nói về của hơ môn thì mình cũng không hiểu nó là cái gì có thể gia đình bố mẹ có thì cho con hả sao à nước uống đấy à nước đun sôi để nguội đấy à thôi cho em xin một hớp đưa sôi của em đây đưa sôi luôn đấy ờ. Vẫn đun sôi để ngồi uống chứ nước ờ, lá là không uống đâu, tối đau bụng lắm, bụng em nó yếu. Không như bụng bà con ở trên này Khỏe. Nó cứ uống ờ, nước ấy thôi, mình là uống nước đun sôi để nguội. Thử cái nước tinh khiết trên này uống mới mát chứ. Không cứ đun sôi là được. Đấy, nó chín hết con ờ, vi khuẩn vi trùng trong đấy rồi đấy. Ừ. Tao mày một chú lo lụi. Ủa bây giờ tôi lo đây. Mua xe lụi lo, tôi lo mà ôi chùa có chùa xem nào ôi xem lùi lùi lùi ra lùi lùi lùi lùi lùi mất cả thùng chùa cả chứ lùi ha chùa con nó lùi lùi chả lấy cả mẹ mẹ lùi đi chùa mà quay nhớ cái là sao ô chùa mà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 dạ bố bố cho bạn là đó như gió đó họ giờ tôi cho lo phi họ có ra tiếng lỏ tại vì tôi một khu nhất là tôi chờ nữa là luôn tôi già nuôi dâu qua đi qua đi mày ấy lo nhau cá tôi tôi một khu nhất là tôi bị thằng cỡ nó lại thì tao mà mi á tôi tôi sau kế nè tôi tôi kế nè lúc đó tôi chị em phụ nữ lai thồ luôn nhé mọi người nhá đấy chưa cũng đơn giản anh chị em bảo không bông đâu đấy rất khỏe rất giỏi luôn đảm về nước giỏi việc nhà là còn giỏi việc cả xã hội nữa đấy Để cái này là cho nước à, thoát xuống cái khe này không có thì không có kỹ cống thì phải làm cho cái máng nước cho nó thoát nước không có thì nó trôi vào cái đường bê tông đi thì nó mai kia này kẻ phòng cả cái hai bên hai bên này bên dưới có hỏng mà bên trên có hỏng cửa là bí thư à, tri đoàn à, đã chia sẻ đấy bí thư tri bộ à bí thư tri bộ nhầm <laughs> một sổ chết em ơi thư chi bộ bí thư chi đoàn là bí thư chi đoàn là đồng chí trừ bây giờ phải có một tí cho thêm một tí cái uh, ờ, và liệu về để, để, để chát lại cái này cho nó nước nó trôi xuống thì nó mới không không khuyết đi bây giờ đi bê nhá bê vật liệu xuống ý là anh thường nói là trên này nó dốc này cái khe này trước là một cái mùa mưa nó sói qua thì là ý anh cửa nói cho mọi người ờ, xem là cái đoạn này là sẽ làm nước dốc ở đây thì cái này nước nó sẽ thoát theo một cái khe như thế này bà con đi làm là lo lắng trời mưa hỏng bê tông cắt sẵn lá chuối về đây để <laughs> lót che đấy có vài hạt mưa xuống mình lại không thấy ờ, mưa nữa rất là dốc luôn nên là mình làm rộng thì mét hai mét ba mà con tránh nhau dễ hơn mình lên dốc xuống dốc các đoàn viên thanh niên thôn bản trời rất là dốc rất là cắm luôn nhé rồi đến những đoạn gốc cắm nhất rồi. sáng thì bà con à, đổ nối từ trên kia lên đây chiều nay là giờ đổ những cái đoạn chân dốc duy nhất rồi dốc cắm nhất đấy những cái đoạn dốc mà bà con đang làm cái thì giang cho bà con là đổ rộng hơn nghĩa là xuống như ờ, này xuống ờ, cua tại áo này cắm này cuối rất là gấp nên mình phải làm rộng 2 mét để cho hai xe tránh nhau và mình xuống an toàn hơn rất là nhiều đấy làm rộng 2 ờ, mét này để cho đoạn này nó cua gấp tay áo thì à, một người sẽ hiểu một người đi xe mà người biết nếu mà đường à, bằng ấy thì là nó là khác cua gắt nhất do là cái đường này nó dốc rồi này cắn này đổ đổ đây chút thì mình sẽ thu dần được cái cọc kia Đó. lên câu hả ô lại lại nữa tiêu đó chú chú con nguy hiểm đấy mình tiêu rồi tiêu nó đi mà đâu đâu đâu thằng khô thì đây nó tao nó cùng cô nữa anh lại chạy rồi chiều đến sương rơi khá là nhiều luôn Tại mới có 4 giờ 20 mà đã, đã sương rơi như này rồi Rồi đặc trên vùng cao này hầu như là cũng buổi chiều chiều về rất là lạnh Sương là đêm xuống rất là lạnh Người ngủ trên này hầu như là phải đắp chăn Mùa hè cũng như mùa đông nữa Trên cao mà Tức là bà con chiều nay là làm tầm 5 giờ thì mình cho nghỉ thôi Đến ờ, chỗ ờ, anh Tủa một chút đó là dừng Cho bà con về nghỉ sớm rồi làm cơm nước ngày mai sẽ tiếp tục làm buổi nữa, buổi nữa là gần xong à, Chiều nay làm thì <laughs> bắt đầu là trời sấm chớp đổ mưa rồi đấy Vì thế không cứ nắng cái ngày hôm sau thì là mưa ngay cơ về thời tiết ở trên Tây Bắc này là mưa nắng mưa nó thất thường lắm Một sáng đang nắng Trời rất là đẹp Quang nhưng mà lúc sau làm ngay chiều lại bắt đầu đây Hạt mưa đang à, phải đi che lá chuối đây Có sau này nó hỏng con đường ấy Bọn này rất là to rộng thoải mái luôn này để bà con dốc xuống là nó không ấy. cua dễ tránh nhau chị em phụ nữ là trên này là bà con đi chặt lá chuối về bà con ni lông đúng là một người sang bên này một người bên kia khả năng là mình đẩy xong lúc khả năng tạnh mưa cũng không biết được đâu thời tiết mà biết trước được mình cứ phòng ơi bà con phòng ơi cái đổ lúc sáng thì là cái đổ lúc sáng thì không nói rồi từ chỗ đến đoạn kia là lúc sáng này à, cứng hơn rồi Buổi chiều từ đây lên này sẽ che dần này dần đến 2 mét bắt đầu mình thu dần lên Ông nước à, xi nó chảy thì kệ thôi xe vào ờ, đỡ hỏng đường mất công làm cả ngày rồi sương mới đầu sáng nay càng chơi nặng à. anh không có thay được tao gì chứ anh có thay được chứ ui rồi ui rồi cẩn thận xe này nữa là ấy rồi xong rồi cua này chăn trâu à em đúng chăn trâu à hả à đón mẹ à ai chà hoành tráng nhờ đội quả mũ uh, super mi à, tôi là là anh hùng ấy super mà là anh hùng gọi superman này. người đàn ông đàn ông anh hùng ấy super mi là tôi là người anh hùng Đấy là tiếng Anh nữa <laughs> ờ năm nay học lớp mấy rồi hả lớp mấy à vừa học lớp 8 xong à good tán xong là năm nay là bao nhiêu tuổi nhỉ 14 à ừ. học đó học giỏi không hả? không giỏi không không á gì mày <laughs> chắc chiều <laughs> chiều chú anh Được mình dùng nữa xuống thế mà học đấy bà con học trên này cũng rất là tốt nhiều người học rất là giỏi chỉ là do điều kiện ờ, kinh tế đi lại nó khó khăn một chút nên là muốn đi học cái chữ rất là khó Chưa tôi chưa không biết đâu người ờ, chi tiết đây này ờ, nó chết nùng này vá phủ này trừ này giờ là tiếp không của nhau hả nùng vá rồi nó thuốc phiền nó tủa này trừ này Thế có lẽ là ờ, video ngày hôm nay của Giang xin được khép lại ở đây thôi. Xin chúc quý vị và tất cả mọi người là xem video vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình người thân và hẹn quý vị như tất cả mọi người ở video dạ, tiếp dạ, theo dạ, tiếp tục truyền tải tới mọi người con đường bà con đang làm trên đường bằng sát cùng đô huyện văn chấn tỉnh yên bái xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại à, cả mọi người nếu quý vị nào à, thấy video của Giang hay ý nghĩa hay cho Giang một cái like và chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh nhớ ấn vào nút chuông thông báo bên cạnh để nhận những video mới nhất sau khi mà Giang đăng tải lên kênh của mình nhé xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo